Coca-Cola là một loại thức uống rất được nhiều người yêu thích, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng chúng ta có thể giảm cân, đốt sạch mỡ thừa trong cơ thể bằng Coca chưa? Bạn biết không, giảm cân bằng Coca là một cách giảm cân rất phổ biến của người Nhật đó nha. Nếu muốn giảm cân, bạn hãy uống một cốc coca trước khi ăn cơm. Coca sẽ làm bạn bị đầy hơi, không muốn nạp thêm bất kỳ một thực phẩm nào vào trong dạ dày nữa. Hơn nữa, lượng ga có trong coca sẽ kích thích sự phân hủy mỡ nhanh chóng, mỡ không thể tích tụ trong cơ thể chúng ta được nữa. Trong video hôm nay, kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn công thức làm nước uống giảm cân bằng coca. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Để thực hiện phương pháp giảm cân này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Đầu tiên là một lon coca. Ngoài coca ra thì để tăng hiệu quả giảm cân, bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một ít nguyên liệu nữa. Thứ nhất là một quả dưa chuột, thứ hai là một quả chanh và cuối cùng là một ít tinh bột nghệ. Đây chính là các nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp này. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Với dưa chuột mua về, bạn hãy rửa thật sạch, bạn có thể ngâm qua nước muối 5 đến 10 phút cũng được. Sau đó chúng ta cắt bỏ hai phần đầu. Tiếp tục bạn cắt quả dưa chuột thành các cái miếng mỏng. Bạn có thể nhìn thao tác mình đang làm đây, rất đơn giản thôi, ai cũng có thể thực hiện được. Như vậy là mình đã cắt xong dưa chuột rồi Lúc này bạn hãy lấy một lọ thủy tinh sạch Và bạn cho cái phần dưa chuột mà chúng ta đã cắt nhỏ vào đây Tiếp theo đối với quả chanh Quả chanh này bạn cũng rửa sạch cái phần vỏ bên ngoài của nó đi nhé Sau đó chúng ta cũng cắt chanh thành các cái lát mỏng Sau khi cắt xong thì bạn hãy lấy sạch cái phần hạt chanh đi Chúng ta cứ nhẩn nha lấy sạch cái phần hạt chanh này đi cho mình Như vậy là chanh đã được mình lấy hết hạt rồi Cái phần chanh sau khi lấy hết hạt này Thì bạn cũng đem cho vào cái lọ hỗn hợp đã bỏ dư chuột của chúng ta Như vậy là trong lọ hỗn hợp bây giờ là có chanh và dưa chuột Công việc tiếp theo của chúng ta bây giờ là bạn hãy bật lon coca Và từ từ rót nước coca vào trong cái lọ hỗn hợp của chúng ta Bạn rót làm sao coca nó ngập hết cái phần dư chuột và chanh đi nhé Bạn có thể quan sát thấy mình làm đây này Bạn nhớ là phải đổ ngập đi nhá Như vậy là chúng ta đã có một cái bình hỗn hợp coca, chanh và dưa chuột Vẫn còn thiếu một nguyên liệu nữa đó chính là tinh bột nghệ Cái bình này của mình chứa được khoảng tầm 400ml nước Với 400ml nước này thì mình sẽ cho vào một thìa đầy tinh bột nghệ Lúc này bạn mới qua đi một chút để cho tinh bột nghệ hòa tan vào trong cái lọ hỗn hợp của chúng ta. Như vậy là tinh bột nghệ đã tan vào trong nước rồi. Công việc tiếp theo của bạn bây giờ là hãy đậy nắp kín cái bình này lại. Sau đó bạn bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng là chúng ta có thể dùng được. Bạn nhớ là phải bỏ ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng nhé. Sau đó chúng ta sẽ đem ra dùng. Khi đã bỏ vào ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng rồi thì lúc này bạn hãy rót cái phần nước của nó ra cốc. Chúng ta chỉ sử dụng mình phần nước của nó mà thôi. Mỗi ngày bạn nên uống một cốc nước này trước bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn tối. Mỗi lần bạn uống khoảng 150 đến 200 ml nước, bạn biết không, Cốc nước này có vị rất là đặc biệt, rất là dễ uống. Trong nước có chút ga gây tê tê đầu lưỡi, chút chua chua của chanh, vị thơm mát của dưa leo. Nói chung là rất hấp dẫn các bạn ạ. Sau khi uống hết lần nước đầu tiên thì bạn có thể đổ thêm coca và thêm một thìa tinh bột nghệ vào và chúng ta cũng để 2 tiếng trong tủ lạnh để dùng thêm một lần nữa. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên ngâm hai lần thôi nhé. Nếu như bạn đang đau đầu về cân nặng và mỡ thừa trong cơ thể thì hãy bắt